Xin chào các bác, mật ong là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Nhưng làm sao để biết được đâu là mật ong thật và đâu là mật ong giả? Và làm sao để chúng ta phân biệt được với cái mật ong rừng và mật ong nuôi? Thì hôm nay tôi quay một cái video này, mong nhận được sự góp ý của các bác để tôi cùng mọi người có cái cách phân biệt, có cái cách nhận thức đúng về mật ong là như thế nào. À, sau đây thì tôi sẽ làm một số cái thí nghiệm để phân biệt về mật ong phổ biến nhất hiện nay là như thế nào nhé. Ở đây thì tôi có sử dụng hai cái loại mật ong. Thứ nhất là cái loại mật ong rừng nguyên chất. Còn ở đây là mật ong tôi mua ở cửa hàng. À, tôi đã bóc cái nhãn hiệu ở bên ngoài đi rồi nhé. Đây là cây mật ong rừng các bác này. Nguyên chất 100%. À, bây giờ tôi sẽ đổ ra đây nhé. Cái mật ong này á, mà tôi đổ mạnh mạnh á, là nó sẽ sủi bọt lên rất là nhiều nên tôi phải đổ rất là nhẹ nha. À, đầu tiên à, thì tôi sẽ à, phân biệt mật ong bằng cái phương pháp à, theo sự chỉ dẫn của nhiều người cùng như các bài viết à, đó là việc à, bỏ mật ong vào một cái ly nước lọc theo như nhiều người cho rằng á, nếu mà bỏ mật ong vào nước à, mà mật ong nó lâu tan à, thì đó là mật ong thật đây là cây mật ong rừng à, nguyên chất 100% à, tôi đã bỏ vào ly nước này à, thì hiện tại thì mật ong vẫn chưa có tan nhưng mà liệu cây mật ong khác bỏ vào thì nó có tan hay không à, bây giờ tôi sẽ sử dụng cái ly nước thứ hai à, thì tôi sẽ sử dụng cây mật ong này là mật ong tôi mua ở cửa hàng tôi sẽ cho vào ly nước mật ong này nhìn rất là trong đẹp thực sự có phải mật ong không thì tôi cũng không biết đấy bỏ vào ly nước thậm chí cái mật ong này á là nó còn vón cục lại hơn cái mật ong mà mật ong rừng tôi bỏ lúc trước bác nhìn thấy không à, tiếp theo đây là tôi sẽ sử dụng cái mật mía à, có một số bác thì không sẽ à, chắc là chưa biết từng biết cái mật mía à, thì cái mật mía này á, là người ta à, chưa có tinh luyện thành đường đấy tôi bỏ mật mía vào đây thì nó vẫn không có tan liền à, vẫn bình thường theo tôi đánh giá thì nó cũng cái kiểu gần gần giống như mật ong vậy thôi à, còn nếu các bác mà nấu đường lên á thì đảm bảo nó sẽ càng lâu tan hơn là cái mật mía này vậy theo ý kiến của bác các bác à, thì à, đây có phải là cái cách phân biệt à, mật ong hợp lý không à, theo cái cá nhân tôi thì đây không thực sự là một cái cách để mà à, phân biệt được mật ong à, cái cách thứ hai mà người ta à, chỉ cho mình phân biệt à, mật ong là như thế nào à, đó là dùng một cái bấc của ngọn nến thấm vào mật ong à, nếu đốt lên mà cái ngọn nến á, cái bấc của ngọn nến á, mà không cháy thì đó là mật ong thật thực sự như thế nào thì mời các bác cùng theo dõi nhé tôi sẽ làm cái thí nghiệm này đối với à, mật ong rừng này mở lửa lên xem nó có cháy không nhé nếu như mật ong dính ngoài thì không chảy các bác ha Đó, không có cháy khi mật ong nó chảy hết rồi thì nó sẽ cháy khi mật ong chảy hết à, trên ngọn nến rồi thì cháy à, vậy ta sẽ thử bằng cái mật ong khác à, xem như, như thế nào hoặc là tôi sẽ thử bằng cây mật mía xem nó có cháy không nhá à thực ra thì cái cách thử này thì lúc mà đang còn ướt á đang còn ướt ở trên cái bấc nến á thì không phải là mật ong đâu mà kể cả mật mía thì à, cũng không chạy được cái bấc đèn này à, cũng không chạy được cái bấc nến này à, cái cách thứ ba là người ta hướng dẫn là nếu mà mật ong thật á thì mình bỏ vào cái tờ giấy này này à, thì mật ong rất là lâu thấm qua giấy à, thử thực thì như thế nào bây giờ tôi sẽ bỏ mật ong rừng nguyên chất 100% đây các bác nhìn xem này tôi chỉ bỏ và đưa xuống đưa lên một cái là nó là thẩm thấu qua cái tờ giấy rồi thực sự thì cách này nếu mà một cái dung dịch hay một cái chất gì đó mà nó đặc á mà nó không có cái tính chất ăn mòn thì, thì à, chắc là nó sẽ không thấm qua giấy à, tiếp theo nữa thì tôi sẽ có một cái cách thí nghiệm bằng cái phương pháp à, mà hiện nay người ta đang hay áp dụng đó là bỏ mật ong vào tủ lạnh vào ngăn đá tủ lạnh các bác nhé à, bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái ly mật ong là mật ong rừng nguyên chất còn một cái chai này là mật ong tôi mua ở ngoài cửa hàng và tôi à, đã bỏ vào trong tủ lạnh sau một ngày đó tính ra là 24 giờ đồng hồ các bác thì bây giờ các bác xem kết quả là nó như thế nào nhé trong cái chai này thì à, giờ tôi bóp á, thì nó cũng phải là cứng ngắc đâu mà nó vẫn dẻo dẻo còn bên này thì nó mình lắc lắc này nó vẫn chuyển động đẩy này nó vẫn sệt sệt này à, tôi sẽ đổ ra xem có đổ được không nhé hay là nó không có chạy ra được nhé đấy các bác xem này đây là mật ong rừng nguyên chất 100% à, thì nó vẫn đông lại như thế này nhưng mà không phải là đông thành đá và nó vẫn đổ ra được bình thường tiếp theo thì tôi sẽ đổ cái mật ong mua ở ngoài cửa hàng tôi không rõ về nguồn gốc nên tôi gọi là mật ong mua ở ngoài cửa hàng thì mật ong này á này các bác nhìn này đổ không có chảy ra luôn mặc dù á, nó không có cứng đông như đông đá nhưng mà à, đổ là nó không có chảy ra đó, nó không có chảy ra được các bác nhé thì theo các bác đây có phải là à, cách phân biệt mật ong thật và mật ong pha hay không à, ngoài ra thì à, à, trong nhân gian cũng như trong các bài viết à, và trong các cái quyển sách á, thì còn có rất rất là nhiều cái cách để mà phân biệt mật ong khác nhau nữa ví dụ như sử dụng những cái cọng hành hay sử dụng những à, dùng hành tươi hay là dùng lòng đỏ trứng gà à, về cá nhân tôi á, thì à, tôi cũng đã sử dụng mật ong à, rất là lâu rồi và trong thời gian gần đây à, thì tôi có à, thí nghiệm nhiều về mật ong và theo à, tôi á, thì để mà phân biệt về mật ong á à, thì cách cách mà dễ nhất thì cũng phải là cái người có kinh nghiệm và bằng cái biện pháp là mình nếm mình nếm các bác nhé nếu khi mình nếm với cái mật khác à, không phải là cái mật ong À, thì nó không có cái ngọt hơi gắt gắt ở cổ à, còn các bạn à, các bác á, còn các bác nếm mật ong á thì khi nếm vào cái mật ong á nó có cái, cái vị ngay ở cái cổ họng này này à, nó có hơi khay khay khay khay ở cái cổ họng này và có một cái điều đặc biệt nữa là các bác sẽ cảm nhận được cái mùi của mùi mật ong ở trong cái miệng của mình à, mình sẽ cảm nhận được cái à, mật ong nó có cái mùi riêng đặc biệt của nó à, tất nhiên những cái người mà để mà cảm nhận như thế này à, thì các bác cũng phải trải qua nếm đi nếm thử nhiều lần các bác có kinh nghiệm rồi các bác mới nếm được à, cái mật ong sự thật là nó là như thế nào các bác nhé à, tôi à, à, rất là mong muốn nhận được sự góp ý của các bác à, mong muốn được mọi người có thể à, chia sẻ để cùng học hỏi có một cái phương pháp có một cái cách à, để cho tất cả mọi người cũng như bản thân tôi à, tìm được cái à, làm sao để mà biết được à, đâu là mật ong thật đâu là mật ong giả và mật ong rừng là như thế nào à, để khi chúng ta mua và sử dụng à, và an tâm cho cái sức khỏe của mình à, xin cảm ơn các bác đã theo dõi video à, xin chào và xin hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhé